rồi thì hôm nay cường pháp lộc xin chào tất cả anh em đã đến với à, kênh của cường pháp lộc thì à, cũng đã lâu rồi cường chưa làm một cái video nào gửi đến em về những cái bộ môn à, bịp của năm 2021 thì cường cũng đi tham khảo thị trường rất nhiều thì bây giờ cường sẽ giới thiệu anh em về cái bộ môn bài lá thì bài lá để anh em chơi thì nó có nó rất là phong phú anh em nhé thì tùy sòng của anh em lựa cân cấp mắm thôi những anh em nào mà những khu vực nào mà chơi những cái dòng máy gọi là bài uh, xì à, tố và xì dách thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái bộ môn bài chuyên máy đánh bài xì dách và xì tố mà không kèm theo thế bài bài nào cũng được bài chợ bài của người ta mình có thể mình biết được cái đích của nó là gì thì uh, bây giờ mình sẽ giới thiệu <clears throat> ba dòng sản phẩm máy mà chuyên đánh uh, bài uh, xì dách và xì tố thứ nhất là những cái dòng máy iPhone đó những cái dòng máy iPhone như thế này anh em có thể làm camera đó soi được cái bài đích thứ hai nữa là những cái dòng máy mà Vsmart những cái dòng máy mà mà mà mà của bên hãng ờ, tàu đó anh em đây những cái dòng máy thế này ba camera rất là đẹp anh em nha Đấy, máy cực mới luôn máy này máy mới luôn chứ không phải là máy ờ, cũ đâu anh em do cái ốp nó hơi cũ á đây mình sẽ mở cái máy ra <coughs> đó cực kỳ mới anh em nha nhìn rất đẹp cái thứ ba nữa là những cái dòng máy Samsung đó Samsung là anh em nhìn nè đây là những cái dòng máy Samsung đó. rất là là là đẹp nha cực kỳ nó nó nói chung là nó không lỗi thời mà nó cũng không có ấy <coughs> những cái dòng máy này là dòng máy mới mình à, đã độ chế ra được đó anh em thấy không cực kỳ đẹp liền lạc anh em nhìn nè rất là liền lạc đó nhìn rất là đẹp anh em thấy không nó liền lạc đó một cái máy thế này thì à, đảm bảo anh em là anh em đi sòng thì uy tín luôn không có sợ mối vấn đề gì hết rồi để không làm mất thời gian của anh em thì mình sẽ chỉ anh em cách đánh bài xì dách xì tố và so về đích bài chợ nha bài nào cũng được anh em nên nhớ nè bài nào cũng được đó thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh cách ờ, để mà soi bài đích là như thế nào bây giờ mình sẽ bật ờ, chế độ soi bài đích thì cái bài này trước khi anh em đi sòng anh em chơi thì em anh em hãy nhớ là kết nối một ờ, người ở nhà và máy riêng cái dòng máy này anh em ở bắc đánh cũng được đó cái người ở nhà làm kỹ thuật cho anh em ở mình ở ngoài nam đi ở ngoài nam thì bạn cầm cái máy vào bắt thì các bạn có thể đánh được à, và nghe được kết nối qua một cái hai cái máy như thế này và sẽ qua một cái dòng tai nghe siêu nhỏ đây là những cái máy dòng ấy tai nghe siêu nhỏ đây sẽ nhét vào cái uh, nhét vào lỗ tai của anh em á anh em đây cái máy này nhét vào lỗ tai và hít ra được 500 nha anh em nha nó không có râu có gì hết nhưng mà kết nối qua một cái máy như thế này là nó sẽ nghe được mình sẽ đọc bài đích cho anh em đó cái gì cái gì với bài đích mình sẽ đọc cho anh em đó còn anh em xem video mà không hiểu được á chưa hiểu lắm á thì uh, anh em có thể liên hệ trực tiếp trên số điện thoại trên màn hình nha 0898543111 để được tư vấn cho anh em nha kỹ hơn chứ còn làm video thì nó nó vẫn vẹn tầm 5 phút đến 4 phút thôi anh em nó sẽ không kịp cho anh em mà mà mà mà, mà không hiểu á những anh em mà không hiểu lắm á thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại cho mình đó sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em hoặc là mình sẽ trực tiếp nghe máy và nghe tư vấn cho anh em thì bây giờ mình sẽ kết nối luôn cho anh em khỏi mất thời gian anh em nhé đó nhanh gọn luôn mình sẽ kết nối cho anh em đây ví dụ lấy cái máy này anh em vào sòng nha máy này là máy cầm đi theo sòng nè máy soi á anh em đó thì trước ở nhà anh em sẽ kết nối vào một cái máy với một người kỹ thuật gọi là kỹ thuật nha anh em kỹ thuật đọc bài cho anh em á đó. đó sẽ có một người à, đọc máy mình sẽ mở kết nối cho anh em rồi bây giờ mình sẽ bấm vào đây đây là chế độ soi đó khi nào mà cái nó chữ LVA nè bấm vào đây là nó đang kết nối rồi anh em nha đó nó đang soi nè rồi cái máy này có thể ẩn được nha anh em nha <clears throat> ẩn được luôn anh em vào xong mặt ẩn được tất cả vừa vô facebook được nè nó đang đang soi nè anh em ẩn được hết nha anh em đó vừa facebook được mà vừa xem youtube được vừa lướt tiktok được luôn nha anh em nha tiktok đây nó vẫn chế độ soi nè anh em đó đang chế độ soi nè anh em thấy mình soi vô ờ, cái bàn không đó rồi bây giờ mình sẽ test luôn cho anh em xem là soi đít bàn như thế nào mình đang mở youtube luôn em đây đấy thấy cái người mình đâu không tay mình nè đó anh em rồi bây giờ cái máy này ở nhà sẽ rung được nha anh em rung được luôn đó cái chín bít này anh em đúng cái chín bít không đó cái bảy cơ nè có nghĩa là anh em có thể soi được đít bài và anh em vừa xem youtube được vừa xem youtube được luôn nè anh em cái 5 bít này đó tam rô này đó anh em có thể khóa máy bình thường lại vẫn được vừa tắt luôn mà máy vẫn hoạt động <coughs> nó được cái là anh em vừa tắt vừa xe bất cứ cái gì anh em tắt máy vẫn nó hoạt động bình thường kể cả người ta gọi đến nó vẫn kết nối nha anh em nó vẫn kết nối cái độ chế độ cam đó nhìn này và mình có thể chỉnh trái chỉnh phải được đó ở nhà anh em có thể chỉnh được nè đó chỉnh lên chỉnh xuống đó anh em sơ kỹ đó thấy không chỉnh lên chỉnh xuống được mà chỉnh trái chỉnh phải vẫn được cực kỳ là là, là dễ cho anh em để mà anh em có thể xoay chuyển máy này có thể anh em để để để đâu cũng được <coughs> anh em không nhưng mà anh em có thể chỉnh nè ở nhà anh em chỉnh nè chỉnh kéo lại nè đó chỉnh thẳng thớm lại để anh em nhìn rõ hơn đúng không anh em đó rung lại nè kéo qua nè đó anh em thấy rõ cái sáu rô không đó có chế độ rung nha anh em nha yên tâm được điều đó nha Krieger này cây già rô nè đó thấy không cây xì dách nè đó thì mọi thắc mắc anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại nha 0898 543 11 để được tư vấn và <clears throat> chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn và anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình mình sẽ làm những cái video mới nhất hay nhất để gửi tới anh em về những cái bộ môn ờ, bài lá xin chào anh em nhé